Hello, xin chào anh chị em. Ờ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì uh, Dũng uh, sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em và các bạn 7 bước để anh chị em yeah. 7 bước để chị em có thể sử dụng yeah, khi mà thị trường chung VN Index đang ở đỉnh. Nên chúng ta có 7 yeah, 7 bước để chúng ta gì ạ? À? để hiểu rõ và chúng ta cần phải làm khi mà thị trường chung đang ở đỉnh vậy chúng ta có bước đầu tiên đó là bước gì ạ à? bước đầu tiên là anh chị em sẽ không nộp thêm tiền vào nộp thêm tiền vào khi mà chúng ta đang có một lượng cổ phiếu rất là nhiều rồi đúng không ạ đang có lợi nhuận lớn rồi đang có gì ạ à? vị thế tốt rồi thì chúng ta không nộp thêm tiền vào nữa bởi vì chính cái việc mà chúng ta nộp thêm tiền vào quá nhiều khi chúng ta đang có lợi nhuận ở trong đoạn này dẫn đến có thể sau những đợt điều chỉnh quy quy mô trước đó thì quy mô chúng ta có ít cổ phiếu nhưng khi mà chúng ta gì ạ khi mà chúng ta có nhiều cổ phiếu hơn và đặc biệt là thị trường chung tạo đỉnh thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên bước đầu tiên anh chị em sẽ thấy là cái quan trọng nữa trong buổi sáng hôm nay là chúng ta sẽ không nộp thêm tiền vào trong cái gì ạ đợt đầu tư này nếu chúng ta đang gì ạ đang có vị thế đang rất là tốt đang có gì ạ à, rất nhiều cổ phiếu thì không nộp tiền tiền đẹp. à, tuy nhiên thì ờ, có thể một số anh chị em mới tham gia đầu tư đúng không thì chúng ta vẫn có thể nộp thêm khoảng độ một hai trăm để chúng ta cảm nhận những cổ phiếu chúng ta gọi là những cái cổ phiếu ở giai đoạn cuối trong chu kỳ còn nếu đầu tư quá lớn hoặc là đầu tư nhiều trong đoạn này khi mà nhà nhà người người đều nói về thị trường thì ờ, Dũng thì thấy rằng là điều này nó có thể nguy hiểm với chúng ta bao anh chị em thấy điều này là mà chúng ta thấy là tuyệt vời là đúng thì có thể comment đúng không comment là nếu chúng ta nộp thêm tiền vào đặc biệt là lúc thị trường đang nóng như này thì thực ra là độ rủi ro rất là cao đúng không rủi ro rất là cao đặc biệt là bây giờ chúng ta thấy là người ta xếp hàng đi để mua gì ạ à? mở tài khoản ở các công ty chứng khoán những f0 thì rất là nhiều nên ở đây chúng ta thấy là nếu có nộp có đầu tư á, thì gọi là chúng ta chỉ đầu tư theo kiểu là chúng ta học để biết thôi ạ à, để hiểu thôi ạ à, đúng không thì để tới đây có thể trong một vài hôm nữa cũng sẽ có cái lớp đó là bí mật đầu tư chứng khoán là bí mật đầu tư chứng khoán thì anh chị em có thể tham gia vào bởi vì đây là lớp miễn phí và nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái tư duy đúng anh chị em nhỉ hướng dẫn chúng ta cái tư duy đúng tư duy làm tốt nhất đặc biệt là anh chị em gọi là f không chưa có kiến thức thậm chí là cái lớp này nó cũng dành cho những anh chị em gọi là đầu tư 5 năm 10 năm mà chưa có kết quả thì đều có thể học trong cái chương trình này thì nếu chúng ta chưa thì chưa nắm rõ được thì hãy vào à, hãy vào trang à, đầu tư sát thủ đầu tư chứng khoán để một số các bạn có thể hỗ trợ anh chị em đăng ký vào trong thời gian tới đúng không đây là cái cách mà chúng ta học nhanh nhất chúng ta sẽ gì ạ à? còn nhiều bước nữa anh chị em có xem hết tất cả những video này thì Dũng tin chắc rằng Dũng sẽ phân tích từng chi tiết à, 7 bước ạ à. nên chúng ta cần phải nhớ là bước một đó là chúng ta gì ạ à? không nộp thêm tiền vào đặc biệt là gì ạ à? khi mà chúng ta đang có nhiều vị thế thế thì ở đây tại sao chúng ta lại không nộp thêm tiền vào bởi vì bước thứ hai mà Dũng đang nói với anh chị em đó là gì ạ à? à, chúng ta cần gì ạ à? đó là chúng ta không không gì ạ à? không những không mua với những cổ phiếu đang tăng mạnh những cổ phiếu mà đang tăng mạnh đang trong quá trình chạy nước rút như là chúng ta đang thấy những cổ phiếu như SSI à, chúng ta đang thấy những cổ phiếu như là SSI ở đây ạ à. anh chị em thấy không Dũng sẽ lấy một vài cổ phiếu SSI để anh chị em thấy là đây là những cổ phiếu chạy nước rút à, nó ta chạy nước rút rồi nó tăng quá cái điểm mua thì chúng ta thấy là rủi ro rất là cao đây là điểm mua và nó chạy nước rút qua năm phần trăm rồi cổ phiếu này có thể lên từ 46 lên có thể lên đến 50 có thể lên 60 hoặc là nhiều hơn đây là quá trình chạy nước rút này nên bạn biết là nếu mà Dũng nói là các bạn bán dần ra ở đây nhưng các Dũng lại nói là các bạn không mua dần ở đây thì có gì sai không ạ bán dần ra ở đây mà mua không mua dần ở đây thì các bạn thấy có cái điều gì sai ở đây không ạ có điều gì sai không ạ một số anh chị em F0 thì bảo rằng là gì ạ à? sẽ thấy rằng là vì Dũng khuyến nghị là không mua vào nên cổ phiếu vẫn tăng đúng không ạ có phải thế không ạ vì khuyến nghị không mua vào nên cổ phiếu vẫn tăng và cảm giác là tiếc nhưng ở đây cái phương pháp mà Dũng đang chia sẻ này nó sẽ phù hợp với những ai à, nó phù hợp với những ai những người mà học đầu tư can slim à, những anh chị em mà đã đầu tư như của Mac Mini những anh chị em đầu tư như chiến lược của Livermore những anh nào đầu tư theo chiến lược đầu tư tăng trưởng yeah, dạ, của tăng trưởng uh, như là của gì ạ à? David Zen những anh chị em nào sử dụng các chiến lược đầu tư lướt sóng ngắn những anh chị em nào đầu tư theo chu kỳ từ 3 đến 6 tháng những anh chị em nào gì ạ à? muốn gì ạ à? kiếm lợi nhuận khoảng độ 50 đến vài trăm phần trăm một à, một năm trong những chu kỳ ngắn thì chúng ta đều sử dụng chiến lược này nó sẽ không phù hợp với nhà đầu tư đầu tư dài hạn một hai hoặc ba năm Đấy, đây cái này chiến lược không phù hợp nhá nên ở đây chúng ta thấy là những chiến lược này hoặc là nó không phù hợp với những ai đầu tư theo kiểu T cộng T4 thì không phù hợp nên ở đây anh chị em sẽ thấy là nó sẽ không phù hợp với rất nhiều người nên bước một đầu tiên chúng ta cần phải nhớ nên khi mà cổ phiếu chạy nước rút anh chị em thấy điều gì diễn ra cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta sẽ gì ạ à? không những chúng ta mua vào và chúng ta bán dần ra đây là những cổ phiếu chạy nước rút như là VND cũng đang chạy nước rút cái điểm mua của VND nó có rất nhiều điểm mua điểm mua đầu tiên là điểm mua này điểm mua thứ hai và bắt đầu nó tăng quá trình chạy nước rút đây chúng ta gọi là quá trình chạy nước rút không mua vào và chúng ta có SSS cũng đang trong quá trình chạy nước rút và chúng ta cũng sẽ không mua vào bởi vì những cái điểm mua tốt nhất ở đây chúng ta không mua điểm mua tốt nhất ở đây chúng ta không mua và thậm chí là hôm qua một số anh chị em có thể mua ở những phiên này khi mà cổ phiếu rũ bỏ hồi ai đã thấy rằng hôm trước đó thì bắt đầu là rất nhiều anh chị em hoang mang sợ hãi lo lắng đi tìm nhiều thông tin thì hôm nay cổ phiếu là lên hôm qua nó cũng lên và bây giờ chúng ta lại toàn là những người bị bỏ rơi đúng không chúng ta lại là những người bỏ rơi ạ à. Dũng cũng giống rất nhiều anh chị em comment cho Dũng số 4 không ạ tức là hôm trước chúng ta gọi là chúng ta mua vào sau đó thì tự nhiên cổ phiếu bị rũ và chúng ta bị bán ra và Dũng đã gặp rất nhiều và rất nhiều anh chị em cũng bị như vậy thậm chí là các cả những học viên của Dũng khi mà tham gia lần đầu tiên thì ạ Dũng cũng bảo là nó chưa vấn đề gì cả cần phải giữ lại và bán nhỏ giọt nếu bị áp lực quá thì bán thì ạ đến khi nào nó hết áp lực thì thôi thế thì bây giờ anh chị em là đã thực hành hoặc là sử dụng chiến lược này của Dũng chưa ạ nếu thực chúng ta cam kết thực hành chiến lược này của Dũng thì uh, chúng ta hãy comment cho số 3 đúng không ạ tại vì đây là chiến lược mà cũng phải nói là toàn những cái thiên tài đầu tư chứng khoán là áp dụng đấy ạ à. thiên tài đầu tư cá nhân nhé đây là những thiên tài đầu tư cá nhân không phải định thời thiên tài đầu tư tổ chức còn thiên tài đầu tư tổ chức họ không làm này đâu thiên tài đầu tư tổ chức thì họ chỉ mua khi gì ạ à? thị trường lao dốc để, để gom được nhiều cổ phiếu đấy chưa họ mua khi mà họ thâu tóm doanh nghiệp họ mua khi mà có lại là những cái cổ phiếu nó sắp chết rồi gọi là chiến lược ăn sát thối nhà mình có hiểu chiến lược này không ạ chiến lược ăn sát thối là những cổ phiếu sắp chết rồi bây giờ họ mua sau đó họ thâu tóm họ quản lý lại còn chiến lược và đầu tư tăng trưởng thì họ sẽ khác đấy ạ à. thì để đầu tiên là chúng ta thấy nhớ rằng những cái cổ phiếu chạy nước rút là chúng ta cần phải bán ra đây là bước thứ hai chúng ta có nhìn thấy là rất nhiều các cổ phiếu chạy nước rút như là trong HCM cũng là cổ phiếu chạy nước rút hôm qua chúng ta nói rồi ạ những cái cổ phiếu dòng ngân hàng chúng ta cũng thấy là TCG cũng đang chạy nước rút Đấy, đang chạy nước rút thì chúng ta ACB cũng đang chạy nước rút đúng không cổ phiếu gì nữa cổ phiếu um, nhiều lắm ạ đây là cổ phiếu Liên Việt Quốc Banh nhiều cổ phiếu nữa cái này đang chạy nước rút thì uh, khi nào bán ra đúng không khi nào bán ra thì chúng ta lại uh, lại học một cái gì ạ à, chiến lược nữa trong uh, những video tiếp theo đúng không anh chị em thấy Dũng là sẽ dạy cho chúng ta từng chiến lược video nhỏ để chúng ta có thể sống sót trên thị trường và có thể giữ được tiền cũng như là Dũng hướng dẫn chúng ta mua là rất nhiều anh chị em đã được Dũng hướng dẫn mua từ đầu đến bây giờ đã lãi được 50 100 thậm chí anh có những bạn đã lãi nghìn phần trăm điều này có thể là điều không tưởng với số đông mọi người nhưng nó lại là rất là có tưởng với à, những người mà đã đã học chiến lược mà Dũng chia sẻ một cách có kỷ luật có chiến lược thế bây giờ chúng ta thấy là trước đó thì dũng nói rằng là cái việc mà để đạt ra mức lợi nhuận 100 phần trăm đúng không thì nhiều người thấy rằng là vô lý đúng không bây giờ chúng ta thấy vô lý không ạ bây giờ chúng ta đang đạt con số đó mà bây giờ Dũng lại bảo là đang sử dụng chiến lược gì ạ chiến lược là bán khi cổ phiếu đạt đỉnh bán khi cổ phiếu đang chạy nước rút đúng không ạ thế thì rõ ràng là chúng ta chắc chắn là chúng ta phải giữ được tài khoản đúng không chắc chắn là chúng ta cần phải giữ được đã giữ được gì ạ được tiền rồi đúng không chúng ta sẽ nói một hai cổ phiếu khác nữa để chúng ta thấy rằng là như đây chúng ta đang có cổ phiếu như Hòa Phát hôm qua chẳng đấy đây Hòa Phát hôm qua là bung khối lượng rất là lớn nên là trong cái trình cạnh nước rút khoảng trống cung lượng lớn này cổ phiếu này chia như này rất khó để đi xa đấy, nhiều người đã thấy là khó để cổ phiếu này đi xa bởi vì cổ phiếu này chia Dũng nhớ không nhầm là tỷ lệ là gì ạ cổ phiếu là 35 phần trăm đấy không cổ phiếu tỷ lệ là 35 phần trăm đúng không ạ anh chị em có thể comment lại nếu đúng là cổ phiếu này tỷ lệ về tỷ lệ chia là 35 phần trăm không ạ nếu đúng thì ờ, comment cho Dũng là 35 phần trăm đấy ạ ok ạ thế thì khi cổ phiếu này chia một tỷ lệ cao mà nó đã tăng từ cái nền nền này đây là nền gốc này đây là những nền gốc ở đó tức là từ khoảng độ 30 lên đến 52 mà đã chia rồi đấy thì cổ phiếu này nó đã rất là nóng rồi mà nóng mà chia ở vùng này chia tách vùng này thì điều gì diễn ra nóng mà lại chia tách vùng đó thì nó bất lợi cho chúng ta không đấy nếu mà nóng mà nó chia tách ở vùng đó thì nó quá bất lợi cho chúng ta đúng không nên ở đây chúng ta thấy là anh chị em nào mà giữ cổ phiếu này ở trên vùng đỉnh này đây là cơ hội để bán ra nhưng mấy câu hỏi lại tiếp tục này anh chị em này câu hỏi tiếp tục này anh chị em này rồi cổ cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu FPT à, cổ phiếu FPT thì cổ phiếu này nó bắt đầu cũng gì ạ hôm nay phải hôm nay là của FPT chia không ạ nhưng nó bắt đầu nó chưa nóng à, nó lên từ đây từ thời gian tích lũy đây rất rất là gì ạ rất là là, là, dài Đấy, thời gian tích lũy đấy rất là dài và nó mới có điểm mua vùng 75 à, bây giờ nó lên một chút này thì chia chúng ta có nên giữ lại không ạ Đấy, chia thì chúng ta nên giữ lại hay không bây giờ chúng Dũng sẽ phân tích cho anh chị em nhìn thế này anh chị em sẽ thấy rõ rằng ai này khi mà cổ phiếu này chia thì khả năng nó lên trần là cao khi nó lên trần cao mà cổ phiếu này chia 15 phần trăm một cổ phiếu thì đương nhiên chúng ta đã có bao nhiêu ạ đương nhiên chúng ta đã có bao nhiêu có 7 phần trăm đúc túi rồi đúng không chúng ta 7 phần trăm đúc túi còn nếu ngày hôm nay lên trần ngày mai nó lên nữa là chúng ta bán ra bán hết cổ phiếu ra thì toàn bộ cái số gì ạ lên đó nó chính là cái cổ tức trong hai ngày chúng ta nếu cổ phiếu đấy có giảm về bao nhiêu ạ rất sâu nữa thì chúng ta chả thưởng gì nhưng mình có hiểu điều đó không ạ tại vì toàn bộ cái lượng đó là là lượng 15 phần trăm cổ tức mà chúng ta đã gì ạ đã có thế thì hai phiên mà nó tăng thì chúng ta đã được luôn 15 phần trăm cổ tức đấy nên đến lúc mà nó tăng nó tiếp tục tăng chúng ta bán đi thì toàn bộ cái lợi nhuận đó có thể nó nằm trong cổ phiếu đó có thể chúng ta gì ạ à, bán ra cổ phiếu có dao động có lên xuống thì nó nằm trong cái cổ tức chúng ta chúng ta luôn luôn lãi nhưng mình anh chị em có hiểu cái cái cái cái, cái tư duy này không ạ tại vì dũng đào tạo hướng dẫn chúng ta là tư duy chứ không phải đào tạo theo kiểu là mua bán cổ phiếu đào tạo như thế thì, thì thực sự là nó nó làm cho chúng ta gì ạ làm chúng ta nói hơi hơi hơi hơi hơi bung lóc một chút nhá anh chị em đừng có giận nhá đấy học như thế nó ngu đi ạ chúng ta phải có tư duy này, này. thế thì nó mới à, nó mới thông được não đúng không thế nên ờ, dũng mà làm gì đó anh chị em nếu mà anh chị em mới nghe cái điều này nó không không không thấy là vui tai thì cũng xin lỗi nhá cũng xin lỗi trước bởi vì như thế nó gì ảnh hưởng ảnh hưởng đến đến đến cái cái cái cái tâm lý của chúng ta ok nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta hãy xem hết tại vì ở đây chúng ta đang lấy ở trong đợt này Dũng đang hướng dẫn chúng ta để chúng ta uh, sống sót và đấy, ờ, nên cổ phiếu FPT thì hôm trước một số anh chị em ở bán ra mua lại hôm nay được không ạ nếu anh chị em bán ra sau đó hôm nay mua lại thì sao ạ bán ra thì hôm nay mua lại chúng ta đã gì ạ nếu cổ phiếu tăng là chúng ta đã mất khoảng 7 phần trăm về cái lợi nhuận hôm nay rồi tuy nhiên chúng ta đã bị thiệt hơn so với người khác rồi bởi vì khi chúng ta vẫn giữ lại mà nó chia chia tách thì nó vẫn trong quá trình chạy nước rút thì chúng ta vẫn gì ạ à? vẫn ok đúng không ạ đấy ok à, tiếp theo là gì ạ à? bán dần ra đúng không bán dần ra tức là bán những cổ phiếu chạy nước rút anh nào bán đang chạy nước rút thì bán dần ra à, bán hết cổ phiếu ra tiếp theo là gì ạ à? chuyển toàn bộ giữ đầu tiên là chúng ta sẽ à? chuyển toàn bộ cái lơ margin đó bán dần dần chuyển margin sang dần tiền mặt anh em nhá chuyển margin tức là những cổ phiếu chúng ta đang margin giảm dần tỷ trọng à, giảm dần tỷ trọng giảm dần tỷ trọng về tiền mặt thế thì ở đây chúng ta để đảm bảo cho cái việc giảm dần tỷ trọng và chúng ta không bị thiệt nhá giảm dần tỷ trọng về tiền mặt và đảm bảo chúng ta không bị thiệt thì chúng ta có một cái bước tiếp theo anh chị em nhớ nhá bước tiếp theo đó là gì ạ chúng ta hãy đếm đếm cái số phiên phân phối để chúng ta giảm về khi chúng ta đếm cái số phiên phân phối của thị trường chung á thì chúng ta giảm để à, giảm cái số margin về để à, tiền mặt hoặc là giảm bớt cái gì ạ khi mà giảm về tiền mặt sau đó chúng ta cắt dần để cho à, cho cổ phiếu cho cái gì ạ à? cho lãi chạy thôi tí nữa chúng ta sẽ đến bước tiếp theo chúng ta hãy giảm gì ạ à? margin về tiền mặt bằng cái bước tiếp theo đó là gì ạ à? hãy đếm anh chị em nhỉ đếm số phiên phân phối của VN Index hoặc VN30 tại sao phải đếm cái phiên phân phối như vậy bởi vì khi chúng ta đếm những cái phiên phân phối như vậy thì anh chị em sẽ biết rằng là gì ạ à? biết gì không ạ à? anh chị em sẽ biết rằng là các cổ phiếu đó nó phân phối ở đến giai đoạn nào rồi khi mà nó đến phân phối ở dạng phần từ giờ thứ ba thứ tư hoặc là thứ năm là lúc đó chúng ta cần phải đã gì ạ à? thoát ra kha khá rồi đúng không thoát ra kha khá rồi nên chúng ta thấy là đây là một trong chiến lược rất quan trọng vậy ai đã hiểu rõ về những cái bốn bước mà Dũng đang chia sẻ tiếp tục chúng ta chia sẻ thì comment vẫn giữ số 1 đúng không ạ ờ, nếu chúng ta hiểu tại vì cái này là Dũng nói có thể chúng ta nhiều anh chị em không hình dung được à, một là chuyện thứ ba gì ạ <clears throat> đúng không nên chúng ta cần phải phải nắm rõ được khi ở khi chúng ta đếm phiên phân phối là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ biết rằng là cái số lượng cổ phiếu chúng ta giảm tỷ trọng bao nhiêu anh chị em thấy là thị trường bắt đầu phiên phân phối thứ bao nhiêu rồi ạ à? à, chúng ta đã có phiên phân phối thứ bao nhiêu rồi ạ à? Đấy, anh chị em sẽ thấy rằng khi nó có phiên phân phối như vậy chúng ta đã rút ra rút ra rút ra nên phần lớn cũng tin rằng là cái hệ thống này anh chị em áp dụng thì chúng ta thấy là chắc chắn là chúng ta thành công thành công tức là nằm trong top 5 à, nhà đầu tư thành công tốt nhất thị trường yeah. chúng ta sẽ thuộc top 5 phần trăm nhà đầu tư của siêu thị trường bởi vì trong giai đoạn này á à, trong dạng này thì đến mức nào đó ai cũng thắng đúng không ai cũng thắng ai cũng thắng nhưng thực ra là sau này chúng ta học chúng ta hiểu bản chất phân phối nha phân phối trong quá trình chạy nước rút là nó khác hẳn phân phối trong quá trình tích lũy phân phối trong quá trình tích lũy nó là một cái dạng bán ra để rũ bỏ còn phân phối trong quá trình tích lũy thì chẳng có cái xóa phân phối gì cả nhưng mình nhớ nhá trong quá trình mà nó đã chạy nước rút thì không có xóa không có thiết gì cả đúng không không có xóa gì cả bởi vì nó là phân phối thì nó phải phân phối chứ không có xóa gì đâu đây là những khái niệm vớ vẩn đấy ạ bởi vì khi nó chạy nước rút rồi thì nó không thể xóa được còn nếu mà nó đang tích lũy thì nó sẽ xóa đúng không nó tích lũy thì nó mới xóa được à, nên nhiều lúc chúng ta gọi là rút bỏ chỉ gọi là xóa nghe vẻ cho nó nó nó nó gì ạ rất là huyền bí đúng không ạ hay là trong viết a người ta gọi là gì ạ sách ao hay là rũ bỏ thì đấy gọi là xóa phân phối ờ, đơn giản nữa ok thế là chúng ta đang đến gì ạ tiếp tục tiếp tục này thì bây giờ chúng ta thấy là bây giờ nghe thì nó bắt đầu nó lại gì ạ đó, vâng, nghe thì bây giờ chúng ta lại đang thấy là oh, toàn là những điều nó không được tích cực lắm đúng không? Thế bây giờ giảm bớt tỷ trọng rồi trong giai đoạn này rồi thì bây giờ chúng ta gì ạ? Khi nó phân phối nha, khi nó phân phối phiên thứ nhất, phiên thứ hai thì đây là cơ hội. Có gì khác biệt không ạ? Có gì là gọi là mâu thuẫn không anh chị em? Đây là cơ hội để nhìn xem nhóm ngành nào nhóm phân khúc nào nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu có thể chịu đựng được trong thời gian tới bởi vì thị trường chung á nó chỉ phân phối gì ạ à? phân phối nó không phải trong gì ạ à? một tuần hai tuần và nếu nhiều nhiều cổ phiếu nhiều phân khúc nhiều nhóm ngành thì nó có thể nó phân phối đến 3 tháng anh chị em có hiểu không ạ à? có thể dẫn đến 3 tháng nó mới phân phối hết nên ở đây chúng ta gì ạ à, vẫn giảm dần tỷ trọng với những cổ phiếu gọi là chạy nước rút đúng không giảm dần không nộp thêm tiền thêm bởi vì chúng ta đã giảm dần tỷ trọng để thoát ra và để nắm giữ tiền mặt rồi chỉ cho lãi chạy đúng không chỉ cho lãi chạy nhà mình đã hiểu hiểu hiểu này chưa bởi vì tất cả những cái là tiền chúng ta cắt vào túi rồi lãi 100% rồi thì để, để số tiền đó thậm chí là để tí nữa sẽ để bao nhiêu phần trăm anh chị em biết để số tiền đó nó chạy thì nó sướng không ạ thay vì chúng ta lại tiếp tục tất tay trong đầu tư á, 10 lần thắng 10 lần anh chị em nhé con số 10 là con số 10 lần thắng một lần thua cháy tài khoản 10 lần thắng một lần thua cháy tài khoản trong bitcoin thôi chúng ta biết rằng là những nhà đầu tư bitcoin họ thắng họ thắng họ thắng họ thắng nhưng sau đó dạ, chỉ một lần dạ, chỉ một lần sai là họ cháy tài khoản hôm trước dũng có nói là thị trường là bitcoin đạt đỉnh rất có nhiều anh chị em vẫn nói rằng cái ông dũng này ông tào lao thôi thậm chí là những người mà dũng biết là, là họ vẫn gì à nói rằng là Bitcoin vẫn còn lên nữa thì không biết là họ phân tích kỹ thuật hay là họ phân tích kiểu gì Dũng không biết nhưng Dũng nhớ rằng là anh chị em là học VSA đúng không thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết đây là gì? mua chỉ có chết thôi nên một số anh chị em học mà kiểu mang tính chất là nửa vời học theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa học theo kiểu như là thích phím hàng thì tốt nhất thì à, hãy mang tiền gửi tiết kiệm đúng không thay vì mang tiền đi đầu tư chứng khoán thì chuyển sang mang tiền đi gửi tiết kiệm đầu tư đất mà không hiểu cũng gì ạ à, cũng phá sản làm bất cứ gì mà không hiểu nguyên tắc không hiểu quy trình không hiểu tư duy không hiểu tâm lý không hiểu gì dạ, à, các bước để chúng ta tiến hành thì tốt nhất là gửi tiết kiệm mà gửi tiết kiệm mà không biết gửi thì nó cũng vào một ngân hàng nào đó có khi là cũng bị mất tiền nên ở đây chúng ta cũng phải làm gì chúng ta phải thông minh tư duy một cách gì à, có gì ạ à, có chiến lược ok thế là chúng ta đang đến đâu rồi ạ à, thế thì bây giờ chúng ta để khi mà thị trường chung mà nó giảm phân phối rồi chúng ta đến bước tiếp theo ở bước năm đúng không là chúng ta hãy là gì ạ hãy soi lúc này chúng ta bắt đầu lại soi soi xem cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu mà nó thị trường nó đang gì ạ nó đang được dòng tiền vào bởi vì khi cái nhóm cái cổ phiếu chúng ta là nhóm cổ phiếu chạy nước rút như là ngân hàng như là chứng khoán nó đang tăng tăng người ta đang lãi người ta đang sung sướng đúng không rất nhiều người ta đang lãi người ta đang xuống big boy đã cất tiền đúc túi rồi trong đó cái nhóm F0 F1 hoặc là F2 gì đó là nhóm mà thực ra là đặc biệt là nhóm F0 họ nghe bạn họ nói là kiếm được tiền họ nghe gì ạ à? môi giới kiếm được tiền họ nghe mấy kiểu như là Dũng này này đúng không nói là kiếm được tiền nên họ vào họ đầu tư phải đấy không ạ có vẻ là bây giờ anh chị em thấy là Dũng đang nói là lợi nhuận rất là lớn đúng không lãi rất là nhiều đúng không kiếm được bao nhiêu tiền này có nhiều anh chị em lãi được 50 phần trăm này 100 phần trăm này thậm chí là có anh chị em đã kiếm được 900 phần trăm trong thời gian vừa rồi này hoặc là con số nhiều hơn như vậy thì chúng ta nhìn thấy con số này kiếm được tiền không ạ nhưng vì chúng ta chỉ nghe là họ kiếm được tiền thôi nhưng họ chúng ta không nghe được là làm nào đó kiếm được tiền hay là tại sao họ kiếm được tiền nên bắt đầu chúng ta là bắt đầu mở tài khoản nộp tiền vào và đi đầu tư thì khi mà đi đầu tư cũng kiếm được tiền và bắt đầu trở nên là đầu tư chứng khoán sao nó lại dễ như vậy đúng không chả phải nghĩ gì cả mà nó vẫn kiếm được tiền thế mới dễ chứ nên chúng ta thấy là mình đã trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán trở thành những người đầu tư chứng khoán xuất sắc đúng không thì đấy là gì ạ đấy là những người mà lúc đó có một dòng tiền lớn bắt đầu đổ vào thì dòng tiền này nó sẽ tập trung vào những cổ phiếu chưa lên và những cổ phiếu mà chúng ta gọi là giá rẻ nên big boy nó lại nhận diện một cơ hội đó và nó tích lũy những cái cổ phiếu là chất lượng thấp những cổ phiếu giá rẻ chưa lên để tiếp tục là đến bước thứ sáu là bước mà sẽ có những nhóm ngành penny nhóm những ngành mà mang tính đầu cơ tăng và đấy chính là gì ạ cái đấy là cái mà chúng ta thấy là lúc này khi mà chúng ta có nhóm ngành là đó nếu anh chị em mà gì ạ chúng ta rút hết ra rồi đúng không rút hết ra rồi mà chúng ta không đầu tư nữa thì nghe vẻ nó rất là khó chịu đúng không nghe vẻ nó rất là không hạnh phúc nghe vẻ nó rất là là nó rất là đau khổ khi mà người ta vẫn kiếm được lợi nhuận thế thì à, hãy gì ạ dành khoảng 50 phần trăm lợi nhuận từ gì ạ à, về những cái đợt chúng ta giao dịch vừa qua thì chúng ta sẽ mang 50 phần trăm cái lợi nhuận đó thì để chúng ta đầu tư cái nhóm đó nó sẽ gì ạ vì chúng ta đã rút tiền ra lòng tham chúng ta sẽ giảm đi vì chúng ta chỉ đầu tư 50 phần trăm nên rủi ro chúng ta sẽ ít hơn vì chúng ta không không bị áp lực nữa nên lợi nhuận chúng ta sẽ tăng lên nhanh hơn so với những người khác đấy là bảy bước à, 7 bước bảy cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền đúng không khi mà thị trường chung đạt đỉnh đây là những bước dạ, Dũng đang nói để bước chi tiết nên sau này giờ những buổi sau à, Dũng sẽ nói về những cái bước cụ thể nhỉ? từ cổ phiếu cụ thể đúng không ạ Dũng sẽ nói từng cổ phiếu cụ thể chúng ta nắm được ạ ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay chúc anh chị em để có những buổi sáng giao dịch thành công yeah. và nhớ là chia sẻ video này cho nhiều người khác biết bởi vì khi anh chị em giúp người khác thành công thì anh chị em đã gieo được cái hạt mầm để chính xác là giúp chúng ta thành công à, xin cảm ơn và sau những cái buổi video này Dũng sẽ phân tích từng gì ạ từng góc từng cạnh trong cái gì ạ? trong cái bảy bước này để chúng ta mổ xẻ đúng không ạ Dũng sẽ phân tích là phân phối là gì phân tích là các penny là gì phân tích là tại sao phải đầu tư 50 phần trăm và tất cả những điều đó anh chị em sẽ học được những cái bước tiếp theo trong cái chuỗi video sắp tới một lần nữa xin cảm ơn chúc chúng ta một ngày giao dịch thành công và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo một số anh chị em có hỏi Dũng là để tham gia chương trình của Dũng như nào thì uh, Dũng xin uh, nói rằng là tất cả chương trình của Dũng là chúng ta được học video trước được học video trước sau đó chúng ta mới học trực chiến nên anh chị em nào đăng ký thì sẽ được tham gia vào những video để chúng ta học sau đó thì Dũng sẽ đào tạo trực tuyến nên khi tham gia ngay là chúng ta đã được học ngay rồi và được sẽ Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta về danh mục đầu tư lần nữa xin cảm ơn chúc chúng ta đầu tư thành công